Bí quyết của phụ nữ Nhật, pha thứ này vào nước rửa mặt mỗi ngày, da mướt đẹp mãi tuổi 18. Để giữ làn da luôn trẻ hóa, bạn có thể thêm một số nguyên liệu có tác dụng dưỡng và trẻ hóa da vào nước để rửa mặt. Đây là phương pháp giúp làn da luôn xinh đẹp mỗi ngày. Cả cuộc đời của một người phụ nữ luôn cháy bỏng ước mơ lớn nhất là giữ được sắc đẹp và sự trẻ trung của làn da. Qua bao tháng năm tuổi tác, thế nhưng có quá nhiều yếu tố khiến da chúng ta bị xấu đi mỗi ngày – trong số đó, tuổi tác, chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, chăm sóc da không đúng cách, môi trường và nguồn nước ô nhiễm là những nguyên nhân làm da bị tổn thương. Khi đó các dấu hiệu lão hóa xuất hiện một cách ồ ạt, tỷ lệ collagen trong da giảm sút và không được sinh ra mới, bắt đầu diễn ra ngay từ những năm bạn 30 tuổi trở đi. Hàng ngày các nhà khoa học luôn đầu tư nghiên cứu để tìm ra giải pháp chống lão hóa cho phụ nữ. Thế nhưng bạn có thể chống lão hóa ngay từ những nguyên liệu tự nhiên bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm tại nhà. Một trong số đó là phương pháp rửa mặt mỗi ngày bằng nước chanh, gạo và mật ong. Đây là cách mà phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á sử dụng để giữ vẻ trẻ trung và tươi sáng cho làn da mỗi ngày. Nguyên liệu Gạo, chọn loại sạch không phân thuốc Mật ong 3 thìa cà phê Chanh 1 phần 3 quả Sữa tươi không đường 100ml Cách làm Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị nước vo gạo Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp tự nhiên thường rất an toàn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 Sau khi vo bạn thu được khoảng 200ml nước gạo, cho vào một cái chén. Pha thêm vào nước gạo các thành phần sau, 3 thìa mật ong tương đương khoảng 5 đến 7ml, vài giọt nước cốt chanh, không cần quá nhiều, 5 thìa sữa tươi không đường. Khuấy đều chén nước lên, sau đó dùng chén này để rửa mặt. Cách dùng, rửa mặt sơ với nước sạch để hết mồ hôi và bụi bẩn. Tiếp theo bạn dùng bông tẩy trang hoặc dùng tay, vừa rửa vừa massage chén nước, vừa làm lên mặt nhiều lần trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau khoảng thời gian trên, bạn rửa lại mặt với nước ấm, không cần dùng sữa rửa mặt rồi thấm khô nhẹ nhàng, thoa tuôn nở cân bằng. Cách 2, bạn có thể nhúng mặt nạ giấy vào chén nước và đắp mặt 15 phút. Hỗn hợp nước trên có thể dùng trong ngày nếu bảo quản lạnh. Qua ngày hôm sau, bạn nên dùng nước mới để đảm bảo vệ sinh. Liệu trình này có thể làm hàng ngày hoặc ít nhất 3 đến 4 lần một tuần để có kết quả cao nhất, nên làm ngay khi bạn ở độ tuổi 25 đến 30 có thể chống lão hóa về sau này. Bạn vừa xem xong video Bí quyết của phụ nữ Nhật pha thứ này vào nước rửa mặt mỗi ngày, da mướt đẹp mãi tuổi 18. Nghiền nát 5 viên vitamin B1 rồi trộn với thứ này, da đen sạm đến mấy cũng trắng bóc mịn màng chỉ sau 2 ngày. Các mẹ, các chị cứ đua nhau đi spa tắm trắng, truyền trắng Còn em chỉ xài công thức đơn giản thế thôi Thế mà cũng trắng mịn bạch tuyết thật các chị ạ Da em vốn ngăm đen, lại còn thâm sạm, không đều màu nữa Vậy mà chỉ một thời gian ngắn kiên trì thực hiện được cách này Em đã tự tin với làn da trắng mịn như ý Chị nào không tin cứ thử làm theo cách của em sẽ thấy kết quả rõ rệt liền Nói thật với các chị là trước đây em cũng siêng đi spa tắm trắng lắm, nhưng do chi phí không hề rẻ, lại phải bỏ khá nhiều thời gian đi lại. Mà dạo này em nghe được nhiều rủi ro về các biện pháp tắm trắng tại một số spa, thẩm mỹ viện mà em lo quá. Chính vì vậy mà em thay đổi quan niệm làm đẹp, ưu tiên cái gì vừa an toàn mà lại tiết kiệm chi phí nữa. Công thức tắm trắng của em khá đơn giản, chỉ cần một ít viên vitamin B1 mua ở tiệm thuốc Tây thôi. Em sẽ hướng dẫn chi tiết để các mẹ cùng làm nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị 5 viên vitamin B1, 2 thìa dầu dừa, dầu ô liu, 1 phần 2 hộp sữa chua không đường. Cách thực hiện Đầu tiên các mẹ nghiền nát vitamin B1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 có thể thư giãn thêm 5 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào da Cuối cùng tắm sạch với nước, lau người khô và thoa kem dưỡng da Nên áp dụng mỗi tối từ 2 đến 3 lần một tuần để mang lại hiệu quả cao nhé Hỗn hợp này sẽ làm bong đi các lớp sừng khiến da thô ráp xỉn màu, từ đó kích thích làm trắng da từ ngoài và trong một cách hiệu quả. Sữa chua có khả năng chống oxy hóa rất tốt giúp da trẻ lâu và hồng hào. Dầu ô liu tăng cường độ ẩm cho da, đẩy nhanh tốc độ dưỡng trắng và ngày càng mềm mịn, các mẹ lưu ý là khi sử dụng phương pháp tắm trắng này, khi ra đường nhớ thoa kem chống nắng kỹ càng, kể cả khi trời mát nhé, để bảo vệ da tránh khỏi tác động xấu từ tia UV và hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm đấy. Chúc các mẹ, các chị nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn màng như Ngọc Trinh. Bạn vừa xem xong video, nghiền nát 5 viên vitamin B1 rồi trộn với thứ này, da đen sạm đến mấy cũng chẳng bóc mịn màng chỉ sau 2 ngày. Mụn thịt dai dẳng sẽ không cánh mà bay nếu bạn biết cách này sớm hơn. Mụn thịt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại khiến chúng ta kém duyên và mất tự tin hơn bao giờ hết. Những ai đã từng bị mụn thịt mới thấu hiểu được cảm giác khi phải mang trên mặt những nốt mụn đáng ghét. 1. Mụn thịt là gì? Mụn thịt ẩn sâu bên dưới da là các bã nhờn tích tụ lại tạo nên những khối u nhỏ nổi lên trên bề mặt da nhưng bạn không thể lấy ra được. Mụn thịt thường xuất hiện xung quanh những vùng da ở mắt, hai bên má dưới cằm. Lúc đầu mụn thịt có dạng màu trắng nhỏ, sau sẽ to dần và có thể lan khắp khuôn mặt và không thể kiểm soát được nếu không điều trị sớm và đúng cách. Tùy vào tình trạng da và sức khỏe của mỗi người, mụn thịt xuất hiện theo một cách khác nhau, chủ yếu dựa vào từng lứa tuổi. 2. Tại sao tỏi và giấm lại hiệu quả trong việc chữa trị mụn thị tiến vậy? Trong thành phần của củ tỏi có chứa rất nhiều các chất kháng sinh có khả năng kháng lại sự tấn công của virus. Bên cạnh đó, trong tinh dầu củ tỏi có chứa rất nhiều axit salicylic có tác dụng tiêu diệt các mô biểu bì bị nhiễm virus. Tính axit trong giấm có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, tẩy tế bào chết, loại bỏ những lớp bụi bẩn còn ứ động tại lỗ chân lông, tạo độ thông thoáng, giúp lượng dầu được điều tiết nhanh hơn. 3. Thực hiện Nguyên liệu 3 nhánh tỏi tươi, một thìa cà phê giấm tươi. Cách làm Đầu tiên bạn đổ một thìa cà phê giấm tươi vào bát, rồi dùng bông gòn thấm vào nước giấm và thoa đều xung quanh vùng mặt để khoảng vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Tiếp theo, bạn hãy giã nát 3 nhánh tỏi tươi để chắt lấy nước tỏi tươi nguyên chất. Sau khi tẩy da chết bằng giấm xong, bạn hãy dùng bông gòn sạch thấm vào nước tỏi và tiếp tục thoa đều lên vùng da bị mụn thịt. Để khoảng 15 đến 20 phút cho nước tỏi nhanh chóng ngấm vào da, rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Bạn nên thực hiện phương pháp này đều đặn thường xuyên khoảng 2 đến 3 lần một tuần để đạt kết quả như mong muốn. Bạn vừa xem xong video, mụn thịt dai dẳng sẽ không cánh mà bay nếu bạn biết cách này sớm hơn. Hãy tin đi, chỉ cần làm đúng ba mẹo này thôi, chỉ trong 10 ngày da mụn nội tiết nặng tới mấy cũng sẽ khỏi nhanh trong một đốt nhạc. Mụn nội tiết thường xuất hiện do cầu địa bên trong mỗi người và cực kỳ khó trị. Nhiều chị em còn nổi đầy mặt mỗi khi kỳ kinh nguyệt đến và chật vật trị liệu thời gian dài. Mụn cũ chưa hết thì mụn mới đã lên, mặt mũi ngày càng tê tua. Nguyên nhân gây mụn nội tiết Mụn kiểu này vô cùng phức tạp, muốn tránh cũng khó. Nguyên nhân gây ra mụn nội tiết là do nội tiết bị thay đổi. Nội tiết tố nam là estrogen và nữ là androgen tăng cao khiến da sản xuất ra nhiều dầu và bã nhờn hơn khiến tắc lỗ chân lông, dầu thừa kết hợp với các tế bào da chết, bụi bẩn gây mụn. Nồng độ estrogen sẽ tăng cao nhất ở giữa chu kỳ kinh nguyệt, sau đó giảm dần. Sau quá trình dụng trứng, buồng trứng bắt đầu sản sinh ra progesterone, một loại nội tiết tố khác có tác dụng kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh gây ra mụn. Thông thường con gái bị mụn nội tiết khá nhiều vào thời kỳ đèn đỏ. Trước thời gian đèn đỏ khoảng một tuần, mặt sẽ nổi khá nhiều mụn, gồm cả mụn trắng lẫn mụn đỏ Cách ngăn chặn giúp cho tình trạng mụn không bị nghiêm trọng thêm, luôn luôn để da thông thoáng và sạch sẽ. Khi rửa mặt cố gắng rửa nhẹ nhàng những khu vực bị mụn để tránh mụn bị vỡ ra sẽ lâu khỏi hơn. Các bạn yên tâm với mụn trắng chỉ 2 đến 3 ngày là cồn mụn khô lại tự nhiên bong ra khỏi da, còn mụn đầu đỏ thì lâu hơn một chút. Nếu phải ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng nếu không vết thâm sẽ lâu khỏi. Ăn uống tránh đồ ăn cay nóng, cộng uống thật nhiều nước nên bổ sung kẽm, dầu cá, vitamin B và magie, tăng lượng tiêu thụ các axit béo thiết yếu vì nó có thể giúp giảm estrogen và adren. Uống nhiều nước lọc, đặc biệt nên uống những loại nước mát gan thải độc như lá chè vàng, artiso. Luôn giữ thái độ lạc quan, bạn nên nhớ rằng dù là ngôi sao hay hoa hậu, người mẫu diễn viên, đẹp tới mấy vẫn có mụn nữa là mình. Nên đừng quá tự ti, cứ bình tĩnh chăm sóc da đúng cách là chỉ sau một tuần, da mặt sẽ tự đỡ mụn thôi. Chỉ cần có phương pháp chăm sóc da, chế độ ăn uống đúng chuẩn thì làm sao có chuyện mụn nghiêm trọng hơn được nữa. Hãy tin đi, chỉ làm đúng ba mẹo này thôi, chỉ trong 10 ngày da mụn nội tiết nặng tới mấy cũng sẽ khỏi nhanh trong một đốt nhạc. Chúc các nàng thành công!